diễn biến thi đấu, cập nhật thông tin từng chặng đua. Đời sống văn hóa, con người Việt Nam Những câu chuyện chỉ đường đua mới kể Tất cả sẽ có trong Nhật ký đường đua